chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh mấy hôm nay thì mình coi cái mặt mày của Linh nó đen thui hết rồi cả nhà ơi à, mấy lần trước còn dùng mỹ phẩm đồ trang điểm đồ ờ, để cho mọi người coi mặt mày đẹp đẽ nhưng mà ở đây mấy ngày rồi xong là ở ngoài á ở ngoài vườn như vậy nè đồng trong ờ, đồng không hiu quạnh như vậy nè chỉ có một cái dù đi che thôi thì da nào mà chịu nổi ha cả nhà ha mà kệ đi mình đi chơi mà ừ bây giờ thì uh, linh uh, quay cái cảnh mà người ta ráp máy bay cho mọi người coi nha họ đang ráp máy bay linh quay lại đây không không kịp đó ngoài những chiếc máy bay mà à, đã để sẵn và mỗi sáng á, mình đẩy ra đẩy vào thì họ có những chiếc máy bay để trong cái hộp như vậy mà lần trước linh tới á, thì linh nói với mọi người là cái đuôi máy bay thì đúng là một phần nó chứa cái đuôi máy bay nhưng mà cũng có cái phần là chứa cái thân máy bay luôn nha cả nhà thì ờ, khi mà có nhiều người đăng ký đi học á, thì họ phải xuất thêm máy bay và vì vậy họ sẽ ờ, ráp máy bay ở đây vào buổi sáng mọi người thấy không đây là cái thân ở cái cái chứa phòng máy bay đó đó chứa một cái phần thân và ờ, cái cánh của nó luôn trong cái hộp như vậy nè đó và bây giờ họ đang ghép máy bay đây mình làm đi con mình quay nhanh lên không thôi mình trễ good morning Daar, daar, daar, daar. đang daar, đang ráp đó, đang ráp đó. jij zakken. Doe Goed, iets naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren. Naar voren. omhoog graag. uh, iets naar voren en iets omhoog. Um, Kun je een beetje rommelen? Ehm, kun jij eventjes naar die tip gaan in plaats van Paul? Paul eventjes even kijken. Ja. wij dit er even voor jou over dat jij even mee kijkt hier. Phải có một người chịu cánh bên kia nha cả nhà Nói chung là mình nói cái mình thấy thôi Chứ mình đâu có biết rõ được I just say what I, uh, I see I forgot to welcome you to my channel um, Beside the complete, uh, completed uh, flies we also got a, uh, an extra flight when we uh, not we when we got uh, uh, when they have more customer for example today they got um, about 10 extra customer to come to fly with us so they need to have more airplane that's why they need to uh, put the flies uh, put the park together this is the they are the box je nog? Dit is je referentie, hè? Als dit horizontaal is, dan, ja. uh, dan past hij precies. Okay. And they are, install, uh, they putting together now. Hangt hij nu of niet? Nee. <laughs> Mình phải đứng xa xa ra không thôi trúng người ta kỳ lắm. Sorry, I have to take the distance, otherwise I will uh, uh, disturb their work. just go to another place to see the box of the fly mình đi tới chỗ kia mình coi cái ờ, cái thùng đựng máy bay nha không không rài ở quay ở ngoài không à không có quay ở trong đây là một cái gì lên không biết tới trễ rồi chắc cũng cũng ờ, cũng là một cái thùng đựng máy bay luôn á another box another tire box and this one see what he's doing now thấy hay ha cả nhà ha trời ơi, đúng là càng ngày càng học được nhiều thứ thích lắm I really like my diversity life. Eh, Bây giờ là máy bay không có cánh nha. It is a just a body of the flies without wings. Dạ. Coi cái, cái kia gần xong chưa It's not really done yet But uh, so far so good chú đó nói còn ba cái nữa thoải mái quay đi mấy anh chứ mấy chú thì mình cứ tưởng mình trẻ trung mình già rồi trẻ trung gì nữa dạ yeah, ok lo tám với cái chú ở ờ, cái anh kia anh cũng ở gần uh, thành phố của mình luôn đó bây giờ là cái cái này ráp với kiểu khác nha cả nhà cái máy bay này là cho một người ngồi cho nên cái cánh nó ráp như vậy còn cái máy bay hồi nãy mình coi á là cho hai người ngồi là dạy dạy người học hoặc là chở người đi chơi á giống như dạy cho nên học vừa rồi á cho nên sẽ ráp khác bây giờ đây họ kéo cái cánh ra đây à, mình phải đứng xa xa tí ngồi chúng mình bị la chết dạ, <laughs> linh á là muốn quay cái cảnh này lâu rồi á mà tới bây giờ mới quay được nhưng mà đỡ hơn là không bao giờ đúng không cả nhà ha I want to record this type movie long ago uh, not long ago yeah just begin of the uh, the course but uh, I have to wait until now anyway we are here Ôi xong eh? rồi đó Nhanh kinh khủng It's done Very fast Yeah. hèn chi linh thấy uh, mấy mấy lần trước uh, cũng có ờ, khoảng hai ba ngày có nhiều khách thì họ đem máy bay này ra xong linh nói thôi để linh đi quay rồi quay qua quay lại thấy họ xong hết trơn rồi thì ra hôm nay mới thấy là họ làm nhanh như vậy chỉ có những cái máy bay mà giống như là cho hai người thì hơi lâu một chút as I told many times I want to record but uh, they have done very fast and I, I when I, I saw them uh, arrive, I thought, okay, I will uh, uh, record it today. And just flash my eyes, this they have done. So I missed many days. No, luckily, I can do it today. Another trong vòng chưa tới 10 phút nãy nãy giờ mọi người thấy là linh có cắt một tí nhưng mà cắt một tí là lúc chờ người ta thôi chứ không phải là linh à, cắt vì họ lâu nha cho nên cái clip này dài nếu mà clip này mình thấy á thì họ ráp một cái chiếc máy bay thì chỉ trong vòng chưa tới 10 phút nữa là đã xong một chiếc rồi within 10 minutes they can uh, what is it? I can set up one flight. Cái chú đó đang gắn kính của máy bay, cái nắp á. Ừ, mấy chú đó ờ, lù bù lắm, mình mà tới quay là thế nào mình cũng bị la luôn á. Vậy xa xa thôi. Bắt đầu coi cái cánh nó có cân ờ, cân bằng hay không. They are checking whether the fly works well. những người này là tình nguyện viên đó cả nhà mà họ làm việc rất là nhiệt tình cái tình nguyện viên ở Hà Lan đó nha cả nhà họ làm công việc rất là nhiệt tình luôn các công việc mà mình thấy nặng nhọc giống như cái việc trả tiền vậy đó nhưng mà họ không hề lười nha khi mà họ nhận là họ sẽ cực kỳ có trách nhiệm mấy chú này còn nói chuyện mấy anh chứ có đứa còn trẻ hơn mình nó cũng quen miệng nó là chú chú đây mới là chú nè còn cái chú kia đang ráp đang chỉnh mái nữa chứ chú xa xa đang ngồi đó bây giờ ai mà tóc bạc hoặc là không có tóc á, thì mới là chú còn nếu không là anh em hết rồi sáng sớm như vậy là kiểm tra lại hết nha chất lượng máy bay chất lượng xe kéo chưa xong chiếc máy bay này ráp hơi bị lâu chiếc này thì dễ hơn chỉ cần ờ, gắn cái cánh vào là xong khi mà mình trở thành một cái thành viên chính thức sau 100 giờ bay 100 giờ học thì cả nhà biết không à, mình sẽ được tự lái và mình lái mấy cái chiếc này đây cái chiếc nhỏ nhỏ này này đến một ngày nào đó linh sẽ tự lái cái chiếc này rất là mong chờ đến ngày đó after 100 lesson we could drive along in uh, those single airplane rồi lắp thêm một chiếc nữa chú này đi tìm gì đây không biết chưa đuổi mình đi ra khỏi cái khu vực này là may lắm rồi đó quay cái sợ máy hết pin chết ờ. hỏng rồi quay ba máy luôn cả nhà cứ cắt cứ ghép cắt cứ ghép quay cái này thích rồi xong rồi cái nó bị hư hoặc là nó chưa đạt à, theo yêu cầu của mình á thì mình lại phải bỏ nhanh ha bên đây mấy chú này xong chưa đi lại à, lén lút lén lút quay coi cái chiếc máy bay này khó lắp nhỉ khó lắp hơn á ồ oh, cái chiếc này à, nó hai người phải không ta đúng rồi hai người cho hai người và nó cũng đang kiểm tra cánh mấy cái chiếc ờ, đậu sẵn ở đây nè thì sáng kiểm tra sơ sơ lại thôi còn mấy cái chiếc mà phải lắp ráp á để kiểm tra rất là nhiều the fly stands uh, in front is just uh, just like that that need to uh, be checked carefully they also have to take a look at it every morning but um, take less time uh, less time than another and the và chủ đề đang nói điện thoại mình phải nói xa xa ra không thì mình lại nghe lén cái chuyện điện thoại của chú ấy mình đi chỗ khác đó, ở đó người ta cũng cái chiếc hồi nãy mình quay đó thì cũng đang kiểm tra máy và lắp cây ghế vào Okay, Linh thích quay một cái shot là dài như vậy nè mình cắt ghép nó Linh thấy nó không có mượt lắm Linh không thích lắm cắt như uh, quay một cái shot dài như vậy thì nó có nguyên cái câu chuyện của nó luôn Ờ, chiếc này là chiếc mới nữa đây Không biết là chiếc gì, chiếc xe nha cả nhà Hôm nay mới thấy á Không biết chiếc đó để làm gì Rồi, thêm một chiếc nữa Mình nhìn thấy cái chiếc máy bay này á, mọi người nghĩ là nó nặng nhưng mà khi mình đẩy thì nó nhà hiu ha Before touching the flies, I thought they are heavy, but actually, uh, when we boost them, they are very light, uh, not very difficult to boost them forward or backward. mấy chú này lây hoay nãy giờ chưa xong Linh à, có thấy một cái khu làm máy bay nữa nha Kế bên luôn Nhưng mà Linh không biết là người ta có cho mình vào quay hay không Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh và bây giờ thì mình đi vòng vòng mình quay cảnh thôi cảm ơn cả nhà nhiều nha thanks for watching and following me have a nice day see you in next clip, uh, clip. I just uh, walk around and record some nice view for you if you want to take a look at it. dat komt er nog mee. Ties, als je weet of er mee wil eten, kun je ook een keer beneden zijn. Ja, ja, mijn auto terug rijdt. Dan even kijken hoor. Uh, ik ga over. Ja, dan loop jij. Waar gaan we Jullie fixen dat ding? Ja. ja. Roos oh, die auto? Ja. Midden fixen de bus. mọi người có thấy không đó cũng là một cái chiếc máy bay ở trong cái group của linh nữa đó có một chiếc máy bay nó đang đáp aan die tafel met z'n allen passen, dan kunnen die bankjes ook wel weg. Ja, toch? ja ik weet alleen nu even dat het misschien niet handig is met tent. Eh, de tent ja. Heeft hij een zak of zo? Ik heb die... Nee. Gewoon dicht en eh, eh, rechts in de hoek. ja, die stoelen moeten dan even klein. En dan past hij daar en dan kan dat touw wat op de grond ligt, kan er Oh, dat is gelijk achtergelaten. We moeten buiten omheen. Ja, eentje een luchtje eromheen. zetten we heel even daar neer. Dan zetten we die tent daar in de hoek en dan zetten we de stoelen daar er tegenaan. En dan kunnen de banken weer hiervoor langs waar de stoelen nu staan. Omdat we gisteren moesten hard. Uh, nou, die mag binnen. hier, hè? Ja. Heb je zin om even te helpen? Moeilijk, hoor. Tot we het in elkaar halen. Je zit, je hebt zeg maar, dit is, dit is wat je zegt. Even als, als balletje. Toon, intonatie, wat de, de tekst. uitleggen hoe iemands toon, houding en... Is, is al niet heel makkelijk. Maar ik denk gewoon een waard. ze hebben me uit de vriendengroep gezet omdat ik te raar was en ze zich schaamde over mij. Oh, hé. Ja, maar bij jou hebben ze je er gewoon uitgezet, of niet? Ja, bij mij zeiden ze op een gegeven moment, dat we hebben betere vrienden gevonden, veel succes. Oh nee, tegen mij hebben ze gezegd, hebben ze mij uitgezet. dat net zoals de snelweg. Een auto, de lucht maakt meer herrie dan de motor. die ruis die er omheen of is het... De lucht die aan de kant Net als je boven de snelweg staat, dan hoor je meer geluid van auto's, van de lucht die ze wegdrukken, dan van die motoren van die auto's ja, Ja. ja, en als je zo'n snelheid gaat, dan is dat wel redelijk veel. 250 of zo. <laughs> nee nee, is Mag je zo vertellen, ja, dan maken we ook twee weken. Dat echt niet op moment aan. Dus je echt zo wat blijven. Goed gezien. verder oh, die allemaal zorgen. Dan mag jij die kant oplopen. mag te Ja, dan mag jij die kant oplopen. Je mag gewoon eh, verstrekt we in de gaten. goed, dan was Arie zo voor je week, maar jij hem oppakken. Ja. Tillen. Ik ben niet zo gelijk. Ja, maar op die kant man. Ja, Ja, oké, dan mag je duwen. Can you please speak English? Yeah, I can. That's fine. So you can climb in. Yeah. <laughs> Okay. Okay. You will fast your seatbelts. Yes. yesterday I did it mm-hmm. once and then I forgot. Okay. Oh, you can uh, try it. Yes. <laughs> the belt for your hip is most important. Yes. Um, can you reach the pedals a little bit? Yes. Almost. <laughs> yeah. And then do I need to close the... I will help you close the Thank you. Yeah, <laughs> yeah. So yesterday you had uh, one flight? Yes. A longer flight a little bit? Yeah, 19 minutes. Oh, that's nice. Yes. Yeah. Ah was beautiful. Was yes, yeah. yes, much better than today. Yeah, yeah, yeah. Today yes. the visibility is a little bit yes. poorer. Oh, so yeah. It's, uh, it's a little bit of Yeah, uh, but uh, yesterday I already saw the moist place. So yeah, yeah, yeah, <laughs> yeah. So <laughs> yeah. and did you steer already a little bit? Uh, no, no. Actually, I, I, I just uh, keep it, but I didn't uh, store anything. I just okay. keep this one. Yeah. Okay. Yeah. I flew it. I, I flew it, but uh, I didn't uh, really do it. Okay. Yes. Okay. Uh, I, I was also a little bit scared. Yeah. Yeah. If uh, whether if I do wrong or not. And yeah, but even if you do things wrong, I'm still in Yeah, the back, so yeah. you don't need to be scared. <laughs> Okay. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. You just need to enjoy. Yeah. It's Yeah. most important. Yeah. Uh, if you if you like, you can steer now yeah. little bit. We would like uh, because there are not much thermals, so yeah. we don't expect to make a longer flight now. Okay. So I will try to let you steer yeah. as quick as possible. Yes, <laughs> yes, yes. Okay. And um, when you steer, you only uh, so you have uh, both hands. yeah. The, if, if you steer, you have your left hand like that. No, the left hand on your knee. Yeah. And the right hand on the stick. Yeah. And you just need to feel it very light. Yes. And if you try to stir a little bit, you feel you feel how light yeah. it is. And actually, when we are mm. flying, you need just like this yes. sort of corrections. Okay. So it's really, really, really just a little bit move. Little bit. Yeah, yeah, yeah, yeah often most women are more sensitive with the stick than men. <laughs> Men always go ah, ah, ah <laughs> flying. So just make small movements. Yes. And do you know the what the movement of the stick does? Not yet. If you move the stick a little bit forward, yes, the nose goes down. Okay. If you move the stick backwards, the nose goes up. Yes. If you move the stick to left, Left wing goes down. Okay. Right, right wing goes down. Okay. And with the pedals, you make this movement, but it's not so important right now. Yes. So what we'll try to do is we'll try to just keep the airplane straight, straight ahead. Straight ahead. Straight yeah. ahead. However, the airplane always wants because some some turbulences in the air sometimes the wings are not completely straight. Yes. If the wings are not completely straight, just a very tiny little bit uh, uh crossed. Yeah. Then uh, the airplane already starts to move. Okay. And you can see that uh, the best way in the distance. Yes. How far that's possible today. <laughs> yes. Look in the distance, and if you choose point in the distance where we'll fly to, yeah. then if the airplane is a little bit uh, wat scheef eigenlijk? Uh, bit, uh, uh, move, uh, move, not move, a right move, way, yeah. It's, yeah. it's not completely straight. Yeah. Then the point starts moving. Okay, yeah. Because you are making a turn. Okay, <laughs> okay, okay. Yeah, understand. And it. then you yeah. know if the point starts to move to the right, then you know that you're making a left turn, so you have yeah. to make the right wing a little bit, a little bit lower. Yeah. Don't do it too much because then it will go back and it will go first, forth, and back and forth. Yeah. That's normal for the first time okay. you steer. <laughs> Yeah, <laughs> yeah. <laughs> So that's what we'll try to do. Yeah. During the start, you just can, well, you can also keep your hand on the stick, but I will yeah. move. Yeah. And uh, always keep your left hand somewhere on your knee. Yeah. Yeah, I do. I need to touch anything here. No. Okay. You will do it. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So that's what we'll do. Yes. Yes. Okay. Waiting okay. for this. Waiting for the cable. Yeah, waiting for the cable. Oh. Yeah. Nou, zo. Goeie vlucht. Ja. Dankjewel. Ja, de volgende vlucht, weet je het vast. một số người đang cào cỏ ra để cho uh, để bàn ghế nó dễ dàng hơn còn linh thấy mấy cái anh đi xa xa gần đây ảnh sách mấy cái tấm uh, phản quang đó cả nhà để uh, trải xuống và cho máy bay thấy để đáp đó đó mọi người mọi người thấy không ảnh đang sách cái sách tấm phản quang đó zoom vào mới được lên đi hơi nhanh hơi bị rung đó đó đây là cái tấm phản quang đó. this is the reflection sorry the reflection so when the uh, airplane land they can see where they should be